khi mà bạn à, đánh giá cái à, vị trí của dự án thì bạn phải xem được là cái à, dự án đó nó có tiềm năng phát triển hay không và cái tốc độ hình thành đô thị có thể thu hút người dân về ở hay không tại vì khi có những cái bất động sản khi hình thành lên nhưng mà không thể thu hút người dân về ở mà trở thành những cái bất động sản nó không có giá trị và nó trở thành thành phố ma ha. ví dụ như một cái bất động sản tại cái khu vực bình dương cũng khá là nổi tiếng ha gần kề với lại trung tâm nhưng mà không thể nào thu hút người dân về ở đường xá thì rất là đẹp mọi thứ nó đều rất là ok nhưng mà lại không thể nào thu hút người dân về ở việc mà thu hút người dân về ở nó quan trọng nếu mà nó có đầy đủ tiện ích nếu có uh, cái ờ, cái sự tiện lợi thì và ờ, chắc chắn là người dân sẽ về ở ha thì cái điều thứ ba mà khi bà bạn đánh giá cái vị trí dự án đó là cái dự án đó cái việc mà uh, có tiện lợi à, khi mà di chuyển hay không à, tiện lợi kết nối với các à, à, vùng ha từ cái khu đó à, có bao nhiêu cái tiện ích à, ở trong khu và ngoại khu à, có thể là đáp ứng được cái nhu cầu à, sống không phải là đi thật là xa mới có tiện ích thì cái đó cái việc mà là cái dự án đó nó cũng không thể nào phát triển được à, tiếp theo là bạn sẽ chọn cái sản phẩm ở trong cái dự án thì khi mà bạn chọn cái sản phẩm ở trong cái một dự án thì tùy thuộc vào cái tiêu chí mà à, lựa chọn bất động sản của bạn ví dụ bạn à, lựa chọn để đầu tư thì bạn lựa chọn khác hoặc là bạn ở thì bạn sẽ lựa chọn khác ha ví dụ bạn đầu uh, khi bạn bạn uh, lựa chọn để ở thì bạn có thể là chọn cái à, bất động sản nào nó vừa ờ, với cái túi tiền của mình à, có thể ví dụ như tôi nói là trong một cái tòa chung cư những cái vị trí mà nó rẻ là cái những cái à, tầng mà nó có số xấu ví dụ 13 à, hay 14 gì đó thì bản thân nó nó không có vấn đề gì cả nhưng mà cái số của nó xấu thôi nhưng à, ưu điểm của nó là giá của nó sẽ thấp hơn thị trường 10 đến 15 phần trăm à, nếu mà bạn mua để ở thì cái đó nó cũng không ảnh hưởng gì cả à, tại là con số thôi à, hoặc là view ha à, ví dụ bạn đợi ở thì bạn chọn những cái view mà nó à, thoáng nó thông nó thoáng là được rồi không cần phải là view nó phải đẹp à, ví dụ là view sông hay là view nội khu đẹp thì giá tất cả mọi thứ là giá nó đã cộng vào đó rồi nhưng mà à, ngược lại khi mà bạn đầu tư thì bạn phải xem xét tất cả những cái à, vấn đề đó liệu rằng những cái người mà mua uh, sau thì họ có thích cái điều đó hay không họ có thích bị uh, một cái tòa nhà trắng ngay trước mặt hay không họ có thích bị uh, cái việc mà là cái cái cửa nhà họ đối diện với cửa thang máy hay không họ có thích cái căn hộ mua nằm kế bên cả phòng bãi rác hay không thì cái đó bạn cũng thấy là khi mà bạn mua để bạn đầu tư thì bạn phải à, nghĩ tới cái việc mà là nhà đầu tư họ có lựa chọn cái sản phẩm đó hay không thì bạn sẽ mua cái bất động sản đó à, tiếp theo đó là à, khi mà bạn lựa chọn cái sản phẩm ở trong một cái dự án thì bạn sẽ xem xét là bạn có thể là thêm cái giá trị gì cho cái sản phẩm đó hay không để bạn có thể bán lại cho cái người mua sau nghĩa là lựa chọn theo cái tiêu chí đầu tư của bạn ha hoặc là ví dụ cùng một giá đi à, thì à, à lựa chọn à, đối diện à, với lại cái à, Ừ, cái cái siêu thị hay trung tâm thương mại thì bạn sẽ lựa chọn vào cái cổng chính của cái uh, trung tâm thương mại tức là người ra vô nó nhiều hoặc là bạn sẽ uh, chọn ngay chỗ mà uh, có thể là chỗ gửi xe người ta người ta đi ra đi vô ha thì tùy bạn bạn thấy cái vị trí nào mà phù hợp với mình thì bạn lựa chọn cũng thể là khi mà uh, cổng chính của người đi ra đi vô thì họ gọi là không có ghé à, cái à, cửa hàng của bạn mà chỉ có những người mà à, người ta lấy xe người ta đi ra người ta sẽ thấy được cái cửa hàng của bạn à, đó đó là bạn sẽ được bạn sẽ có những cái tiêu chí đặt ra như vậy khi lựa chọn cái vị trí của sản phẩm tại cái à, bất kỳ một cái dự án nào hay à, nhà thì bạn cũng sẽ lựa chọn như vậy có những cái nguyên tắc mà để bạn lựa chọn vị trí thì có bốn nguyên tắc như sau thứ nhất là cái à, cảnh quan của cái à, vị trí đó nó có phù hợp hay không à, vị trí đó nó có hấp dẫn người muốn mua hay không rồi cái vị trí đó nó có tiềm năng phát triển hay không ví dụ như tiềm năng phát triển là cái vị trí đó nó cái tốc độ của nó nó có theo kịp cái phát triển của toàn thị trường hay không ha cái khu ở đó nó có theo kịp cái à, tốc độ lạm phát hay không à, ví dụ ở cuộc chiến đi chẳng hạn à, tại cái khu vực của bạn cái giá cái ờ, bất động sản hình thành rất đẹp nhưng mà xung quanh cái giá thuê thì nó lại rất là rẻ nên á, là à, nó cũng phụ thuộc vào xung quanh à, chứ không thể nào là à, ngay vị trí của tôi đẹp thì tôi có thể là cho thuê giá cao giống như ở các quận à, trung tâm thì không phải là như vậy ha nó phải phụ thuộc vào cái nhu cầu của những người ở quanh vị trí đó nữa à, thì à, bạn sẽ xem xét tất cả các việc đó rồi cái tiềm năng phát triển đó là bạn phải đánh giá được cái khu vực đó nó có ổn định hay không à, nó có phát triển tốt hơn hay không hay là nó sẽ bị à, lùi lại và nó, nó ngưng lại ha à, rồi cái vị cái nguyên tắc cuối cùng khi lựa chọn vị trí đó là à, cái sự tiện lợi à, giống như lúc nãy tôi đã chia sẻ là cái khoảng cách di chuyển từ cái dự án của bạn cho tới những cái tiện ích ở ngoại khu ha à, ví dụ như đi uh, trường học uh, bao xa đi các trung tâm thương mại à, nó khoảng cách nó như thế nào bệnh viện trường học trung, à, sân bay rồi à, nó có dễ dàng di chuyển sử dụng các tiện ích hay không à, tiện ích ở trong khu và cả tiện ích ở ngoại khu à, đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn à, mong rằng cái việc mà đi đầu tư của các bạn à, hoặc là mua nhà để ở của các bạn cũng nó sẽ gặp nhiều thuận lợi À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video à, xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo nếu bạn thấy cái video này à, có thể giúp ích cho một ai đó hãy giúp chúng tôi chia sẻ cho họ à, và nhấn cái subscribe cái kênh youtube của tôi à, bạn sẽ nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng kênh lên cảm ơn các bạn xin chào